nồng thắm xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh những tình mặn mà là những tình đã xa quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ chiều làng quê say sưa trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha nhưng mẹ già ngồi trong chế đùa sáng sưởi thua còn đôi em ơi khoan hò khoan trên sông con đỏ ngà hoan hư hoan hò em về chăm